Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha Ở video này nhà mình sẽ làm món à, bạch tuộc nướng sa tế nha anh em Hiện tại à, thì à, bạch tuộc đã được làm sạch rồi Và nhà mình cũng đã ướp sa tế và một vài gia vị rồi nha anh em Bây giờ mình sẽ tiếp tục đem nó đi nướng Mời cả nhà cùng theo dõi tiếp video này của mình ha Rồi Hiện tại anh em đang thấy là đầu bếp điền đang nướng bạch tuộc nha anh em lên à, đầu quý rồi hiện tại anh em đang thấy là món bạch tuộc nướng sa tế đã hoàn thành nha bây giờ mình sẽ cho nó lên đĩa rồi đây anh em mặt chuột miếng sa tế đây đây đây đây rồi bây giờ mình cho lên bàn tí nữa mình sẽ mời tất cả anh em ờ, thưởng thức cái món này ha tuột nướng sa tế rồi hiện tại ờ, món ờ, bạch tuộc nướng sa tế đã hoàn thành nghe anh em bây giờ mời tất cả anh em cùng thưởng thức cái bữa cơm gia đình cùng với gia đình của mình ha đây bạch tuộc nướng sa tế nha anh em mời tất cả anh em ha à. anh rất tiền không biết tiền đâu ừ. à có nướng không thấy nó mì thứ cay nha này <laughs> chị ai vui qua rồi vừa mặn ướp mà không canh uống canh chơi cơ là dứa. Con muốn nước chanh. Con ăn cái chén không? Nó nó. Trời. Cái. Người đó. Trời, có tí đá thôi nha. Ăn ở Đúng. Ăn Hai đấy hả? Hai tiếng mười lại ăn ngồi ngồi với ngồi ngồi đây. Có gì đâu. Nghĩ con kia chứ mười đâu này nè, gọi không biết. Hẹn nha, đó, gọi nó tao ừ. tốt chồng luôn. Ừ nó đường nào cũng đi vô trong cũng tự nó rồi vô trong con nước miếng hội quy lao nha anh nội nha ăn trung quá vậy ừ. mời bát cơm luôn nha à chứ ăn rồi sao không bơ hả đi đi đi để rồi cái thôi nào cho kim cương hả

mời à, tất cả anh em ha ồ hay gơ mời bà vậy mời tất cả anh em ha rồi thì mà nữa dành gì cho nó cả chết khá phục phần trăm còn có bốn khá phục phần trăm với đợt này mà xạ ngay gió nhiều quá có hơi ừ, có thế không dưới nằm ở lần đá chưa qua phát lên đèn mua cho mẹ hai ba con vịt hoài vậy vậy kêu ta thôi chỗ đi được trời bữa clip uống rượu á xỉn luôn bữa bữa nhi nhung nó né rồi mà đi qua mà đi không nổi bữa luôn lá không có coi hả đi qua người ta né không chết luôn chịu đi qua gì tim gì đâu mà ông đang hiếp lên mà không thấy coi lại à, ừ. coi nhiều quá không nhá điện thoại ta về nhà ta bật lên là có từ mail khác hay gì á hai đổi cho ai đổi ừ, mày không khác mày kêu đăng ký kênh sao mà ủa thì cũng hai đổi không luôn á cái điện thoại chỉ có hai đổi thôi ờ, chứ chắc chưa đăng ký kênh lắm nó chỉ hẹn là bà tám chỉ bắt cái đồng phần hai hay gì tới giờ đó hả vậy là coi có đổi ca à, coi mẹ đèo đầu hai bự không có nghe không hiểu phải rồi tại vì nó giờ mẹ mới mà chắc điện thoại tao học lắm tâm nó quay coi đây liền cái vài bữa nó lặn nó, nó nổi đâu hồi tâm quay hồi dạ. đâu phải gì đâu mày đi dặm lúa gì á tùm lum ra mình qua bữa sau đó nó có bụng đề thức phải là dạy dự trữ lâu lắm đó cũng lâu rồi mà tao không cái cái cái kiệt rồi cũng hết liếc dạ nên chịu á bây giờ mình định làm nhà đó mình ngưng ờ, đi Hùng quay giải clip mình đi đi mình Thá quay thì về nhà mình làm lại Thì biết rồi nhưng mà tại không có thời gian đúng không? Như từ sao từ sao nữa vụ mình đi ngoài mình quay ngoài dạ, đó cho chị bảy là có đồng nhiều nè rồi xong cái mình không quay về cái mình làm chủ đề nhà hay là ngoài đồng người nữa tới luôn là tay coi người ta không chán nha ờ giờ tự nhiên mình làm nhà vậy không tối ngày quay lên ở nhà làm hết cái này cái kia Nhìn có cảnh nào ừ thì mày à, mày đi làm với vợ mày đó có cảnh nào để đẹp mình ta ghép vô không có gì đâu làm ghép cũng được hả ghép được mà làm có thời gian đâu mà đó đó trong này gì bể cá có gì bể từ nào mà ăn luôn nay nhiều khi ngay chủ nhật mình lên á là lúc đó mình đó rồi ủa chị bảy nghe ở nhà gần mình tập hay gì tập ở trong luôn dạ. rồi mình dừng lại à, nội dung ở đây nha em nếu anh em thấy thích cho mình một like một đăng ký để ủng hộ mình hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp xin chào